Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 Hòa điệu với tự nhiên hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần đọc văn bản Thủy Tiên tháng 1 của tác giả Thomas Friedman, sách giáo khoa từ trang 78 đến trang 82. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu phần tri thức ngữ văn. Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin Chúng ta đọc nhanh phần tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi. Có những cách nào triển khai văn bản thông tin? Việc triển khai văn bản thông tin phụ thuộc những yếu tố nào? Chúng ta trả lời. Có nhiều cách triển khai ý tưởng và thông tin khác nhau cho một văn bản thông tin, bên cạnh cách triển khai theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả khá quen thuộc các tác giả cũng thường chọn cách đưa ra liên tiếp nhiều góc nhìn khác nhau về sự vật hiện tượng để độc giả nhận thấy được tính phức tạp của vấn đề được đề cập cũng có khi người viết lần lượt trình bày về từng bộ phận của đối tượng muốn nói đến trước khi đưa ra một thông tin hay quan điểm nhìn nhận thông tin mang tính bao trùm việc chọn cách triển khai ý tưởng và thông tin luôn phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng được nói tới vào mục đích viết và hiệu quả tác động đến người đọc. Câu tiếp theo, văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là văn bản như thế nào, trình bày đặc điểm của văn bản này. Chúng ta trả lời, văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là loại văn bản thuyết minh nói về đặc điểm của một trò chơi hay hoạt động giúp người đọc có thể tham gia, thưởng thức hay đánh giá về trò chơi, hoạt động ấy một cách thuận lợi. Văn bản thường trình bày chi tiết về cách chơi, cách tổ chức hoạt động, thời gian, địa điểm, số lượng người tham gia, các điều kiện phải đảm bảo bằng những câu ngắn gọn, dễ hiểu, có thể kèm theo các hình vẽ hay bức ảnh mang tính minh họa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn bản 1 trả lời câu hỏi trước khi đọc. 1. Thời tiết bây giờ khó lường thật. Đó là lời nhận xét ta vẫn thường nghe. Em có cảm nhận gì về những lo lắng ẩn chứa trong đó? 2. Qua quan sát trực tiếp hoặc qua tìm hiểu các nguồn thông tin, em đã biết được những thay đổi bất thường nào trong nhịp sinh trưởng và tập tính của một số loài sinh vật. Những thay đổi bất thường ấy đã gợi lên trong em cảm nhận, suy nghĩ gì? Câu 1. Thời tiết bây giờ khó lường thật. Đây là một câu nhận xét hoàn toàn đúng và chính xác khi mà ta đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay. Trong câu nói, ta có thể thấy rõ được sự bất lực và xót xa của con người trước sự biến đổi của thời tiết. Qua đó là sự lo lắng của con người trước tình trạng khí hậu đang diễn biến ngày càng xấu đi, mưa hay nắng, nóng hay lạnh, giờ đây đã không còn theo bất cứ quy luật nào được định sẵn trước kia của tự nhiên Câu 2. Qua nghiên cứu 50.000 loài sinh vật phổ biến và phân bố rộng rãi trên toàn cầu và nhận thấy rằng một nửa các thực vật và một phần ba các động vật sẽ mất phân nửa môi trường sống của chúng vào năm 2080 nếu không có biện pháp gì để giảm tình trạng nóng lên toàn cầu và làm chậm lại tình trạng này. Những thay đổi đó khiến chúng ta phải cảm thấy buồn đau và xót xa. Hàng loạt những con vật sinh vật nhỏ bé đáng thương đang phải chịu sự tàn phá bởi chính những con người. Đây là một số thông tin về tác giả Thomas Friedman, tác giả của tác phẩm Thủy Tiên tháng 1. Thomas Friedman sinh năm 1953 là nhà báo người Mỹ, phụ trách chuyên mục các vấn đề quốc tế của báo New York Times. Ông đã ba lần được trao giải Pulitzer, các tác phẩm nổi tiếng, Check Lexus và Cây O'Neill. Thế giới phẳng 2005-2007, nóng phẳng chật 2008, nóng phẳng chật nói về những thách thức lớn nhất mà hiện nay nước Mỹ đang đối mặt, khủng hoảng môi trường toàn cầu và việc đánh mất vị thế của một quốc gia dẫn đầu. Thủy Tiên tháng 1 là một bài nằm trong mục 5 Sự bất thường của trái đất thuộc phần 2 Tại sao chúng ta lại ở đây của cuốn sách. Thủy Tiên tháng 1 thuộc thể loại văn bản thông tin. Xuất xứ Trích Nóng phẳng trật 2008 nói về những thách thức lớn nhất mà hiện nay nước Mỹ đang đối mặt, khủng hoảng môi trường toàn cầu và việc đánh mất vị thế của một quốc gia dẫn đầu. Thủy Tiên tháng 1 nằm trong mục năm Sự bất thường của trái đất thuộc phần 2, tại sao chúng ta lại ở đây của cuốn sách. Bố cục gồm 3 phần, phần 1 từ đầu đến nó còn là sự bất thường của trái đất nữa. Nội dung là cần hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu. Phần 2, tiếp theo đến toàn cầu. Tức là ở đoạn từ đoạn 2 đến đoạn 5, nội dung là biến đổi khí hậu và những tác động của nó. Phần 3 là hai đoạn còn lại, nội dung là những báo cáo và con số đầy ám ảnh. Bây giờ ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi. Theo dõi những cách gọi tên khác nhau đối với hiện tượng biến đổi khí hậu trên trái đất. Tên gọi khác của hiện tượng biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất, sự bất thường của trái đất, sự rối loạn khí hậu toàn cầu. Câu tiếp, chú ý, hiện tượng được nhắc ở đây chứa đựng lời giải thích về nhan đề của văn bản. Ta trả lời, những bông hoa thủy tiên ở Bethesda, bang Marinan vốn thường nở vào tháng 3 thì năm nay lại được nở từ đầu tháng 1 là sự bất thường. Theo dõi giải thích của tác giả về sự xuất hiện đồng thời hai thái cực của thời tiết. Chúng ta thấy là à, tác giả giải thích là nhiệt độ trung bình tăng và trái đất nóng lên dẫn tới đất bốc hơi nhiều hơn. Vì thế, những khu vực có khí hậu khô tự nhiên sẽ càng khô hơn. Tốc độ bay hơi của nước tăng đưa nhiều hơi nước hơn vào không khí nên những khu vực gần diện tích mặt nước rộng Nơi thường có lượng mưa cao sẽ có xu hướng ẩm ướt hơn. Suy luận, tại sao có thể cho rằng người ta đã nhầm lẫn khi dùng thuật ngữ sự nóng lên của trái đất? Chúng ta trích luôn cái đoạn rất là dài của tác giả, à, từ thuật ngữ quen thuộc cho đến hết. Đây là một sự nhầm lẫn vì nó gợi lên một sự đồng nhất từ từ xảy ra chủ yếu muốn nhắc đến nhiệt độ. Hiện tượng này là bình thường, không gây ra vấn đề gì. Thực tế, khí hậu trái đất diễn ra khác hẳn, không giống nhau trên các vùng địa lý. Nhanh hơn so với tốc độ biến đổi khí hậu tự nhiên trước kia, nhanh hơn khoảng thời gian để hệ sinh thái và xã hội điều chỉnh. Nó ảnh hưởng tiêu cực hơn là tích cực tới đời sống con người. Theo dõi, cách trình bày đoạn trích dẫn dài lấy từ một nguồn tài liệu tham khảo có liên quan tới vấn đề đang bàn. Cách trình bày đoạn trích dẫn dài lấy từ một nguồn tài liệu tham khảo có liên quan đến vấn đề đang bàn, đó là lấy từ trang CNN.com ngày 7 tháng 8 năm 2007 giới thiệu một báo cáo do WMO của Liên Hợp Quốc công bố. Tiếp, liên hệ hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra thế nào trong thời điểm hiện nay? Chúng ta trả lời, xu hướng hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng cực đoan tiếp tục đến tận mùa hè năm 2008. Những cơn mưa lớn chưa từng thấy ở bang Iowa khiến sông Sida tràn bờ và trung tâm thành phố Sida Rapids bị lụt. Mực nước sông cao hơn mặt nước biển đến 9,1 mét Trả lời câu hỏi câu 1, hãy chọn trong văn bản một cụm từ có thể khái quát được nội dung chính của vấn đề mà tác giả muốn trao đổi. Có rất nhiều cụm từ có thể lựa chọn như là biến đổi khí hậu, sự bất thường của trái đất, sự rối loạn khí hậu toàn cầu. Ba cụm từ này đều chấp nhận được, các em giải thích thế nào cũng giáo viên cũng sẽ chấp nhận. Riêng cái cụm từ mà sự nóng lên bất thường của trái đất đấy thì chúng ta bỏ bởi vì ở trong một phần trong văn bản tác giả đã phủ định nó rồi. Câu 2. Nhan đề của văn bản đã gợi cho em những ấn tượng, suy nghĩ gì? Chi tiết hoa thủy tiên nở đầu tháng 1 có thể được xem là một chi tiết đắt hay không? Vì sao? Chúng ta trả lời, nhan đề của văn bản gợi ấn tượng độc đáo bởi nó là trải nghiệm, là những quan sát tinh tế của tác giả. Có thể xem chi tiết hoa thủy tiên nở đầu tháng 1 là một chi tiết đắt vì gợi ý cho tác giả tìm được một nhan đề ấn tượng. Việc trình bày những thông tin mang tính khoa học với việc nêu những quan sát và trải nghiệm của bản thân khiến văn bản thực sự có sức hấp dẫn. Chi tiết mang tính điển hình làm nổi bật được ý tưởng cơ bản. Câu 3. Sự bất thường của trái đất đã được tác giả làm sáng tỏ qua những bằng chứng nào? Dựa vào trải nghiệm riêng của em, hãy bổ sung bằng chứng cho vấn đề này. Chúng ta trả lời. Sự bất thường của trái đất đã được tác giả làm sáng tỏ qua những bằng chứng. Thời tiết thay đổi bất thường và diễn ra với tốc độ nhanh, hệ quả thiên tai có quy mô lớn hơn, một số loài sinh vật biến mất do không kịp thích ứng hoặc phải thay đổi nhịp độ phát triển thời tiết đồng thời tồn tại ở hai thái cực, nơi nắng hạn gay gắt, nơi mưa bão lụt lội kinh hoàng. Những bằng chứng vô cùng thuyết phục bởi đó là những ví dụ đến từ đời thường, thực tế. Câu 4. Theo em, trong văn bản, đoạn văn nào thể hiện rõ mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện thuộc loại, sự biến đổi cực đoan của thời tiết? Cho biết vì sao em xác định như vậy. Chúng ta trả lời. Cả bốn đoạn thuộc phần 2 của văn bản đều thể hiện rõ mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện được trình bày. Em xác định như vậy vì đoạn văn có nêu nguyên nhân nhiệt độ trung bình toàn trái đất tăng lên, kết quả các hiện tượng thời tiết bất thường, bão, lũ, mưa, cháy rừng, vân vân dữ dội hơn. Câu 5. Hãy chỉ ra những dấu hiệu chứng tỏ khi viết văn bản này, tác giả đã sử dụng nhiều tài liệu tham khảo cần thiết. Chúng ta trả lời, hàng loạt các tên nhân vật hay các tài liệu mà tác giả trích dẫn ý kiến chính là minh chứng rõ nhất cho việc tác giả đã sử dụng nhiều nguồn tài liệu để viết nên văn bản này. Báo New York Times có một câu miêu tả chính xác tình trạng bất thường của trái đất mà người Iowa hẳn đang cảm thấy. Jeff Dodd, nhà thủy văn học đang làm cho trung tâm thời tiết ở Davenport, Iowa nói, thường khi phá kỷ lục, bạn chỉ vượt qua mức cũ 2,5 đến 5 cm, nhưng hơn kỷ lục cũ tận 1,8 m thì quá ngạc nhiên. Trang CNN.com ngày 7 tháng 8 năm 2007 giới thiệu một báo cáo cho Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc công bố như John Hoderen nói, vân vân. 6. Tác giả đã đưa vào văn bản rất nhiều số liệu, đó là những số liệu nào? Việc dẫn số liệu như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta trả lời, tác giả đưa vào những số liệu. Bốn đợt gió mùa, lũ lụt nặng nề ở Ấn Độ, Pakistan. Vào tháng 5, sóng lớn cao 4,6 mét tràn qua 68 đảo ở Maldives Mùa hè năm 2008, hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn ra. Mưa lớn khiến trung tâm thành phố Sida Rabbit bị nụt. Mực nước sông cao hơn mực nước biển 9,1 mét, hơn kỷ lục cũ 1,8 mét. 23.000 ngôi nhà xây bằng gạch đất, ít nhất 62 người thiệt mạng, đợt sóng cao đến 4,6 mét, 68 hòn đảo của Maldives. Nhiệt độ xuống âm 22 độ C, tuyết rơi dày 25cm. Những số liệu ấn tượng, đáng tin cậy, thuyết phục khiến người đọc ám ảnh và nhận thức được vấn đề biến đổi khí hậu vẫn còn tiếp tục diễn ra hết sức cực đoan. Chúng ta có thể bỏ bớt đi cái à, số liệu mà 68 hòn đảo của Maldives vì ở trên đã có rồi. Câu 7. Nêu lên điều có ý nghĩa nhất mà em thu nhận được sau khi đọc văn bản này có rất nhiều điều có ý nghĩa theo cô thì có hai điều có ý nghĩa nhất đó là à, sau khi đọc văn bản này thì chúng ta thu nhận được cách đọc hiểu một văn bản thông tin cách viết một văn bản thông tin từ việc triển khai luận điểm lấy dẫn chứng và số liệu có cái nhìn đúng đắn nhất về tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới vào thời điểm hiện nay viết kết nối với đọc Hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu trình bày hiểu biết và suy nghĩ của em về tác động của biến đổi khí hậu ở vùng miền em đang sống. Có bạn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì à, khí hậu biến đổi ở chỗ là à, mùa hạn thì hạn hán nắng nóng rất là kéo dài đúng không? Mùa mưa thì hiện tượng nước ờ, lụt dâng cao, mùa nước nổi kéo dài đúng không? thế nhưng mà khi mà mùa nước nổi đấy thì cũng có hơn cũng có năm thì đến muộn năm thì lại đến sớm đúng không nhỉ năm thì uh, kéo dài năm thì lại ngắn đấy biến đổi khí hậu đấy Thế còn ví dụ như các bạn ở vùng miền Trung thì các bạn có thể viết về việc biến đổi khí hậu ví dụ như là hiện tượng à, nóng nhiệt độ trái trung bình thì tăng cao này cái hiện tượng khi mà gió nào về thì thời tiết hết sức khắc nghiệt này thế rồi bão trồng bão lũ trồng lũ diễn ra ngày càng bất thường và dữ dội hơn. Các bạn ở miền Bắc thì có thể viết về tình trạng gió mùa đông bắc đến sớm đến muộn, năm rét sớm, năm rét muộn, năm rét ít, năm rét nhiều, đúng không nhỉ? À, năm mưa lớn, năm ít mưa, năm mưa nhiều, năm mưa ít, năm mưa sớm, năm mưa muộn vân vân. Sau đây là một bài tham khảo chung nhé. À, bài này viết về thời tiết ở thủ đô Hà Nội